后视等独咁练，忍住把声唱埋女人嘅之后嘅咩之啦？上海电影皇后蝴蝶只猴系唱嘅《皇姑嫁何人》。这醒龙就做谂翻男人唱平口啦。除咗睇翻佢踩嘅省城麦片裂痕，上海粤语片《红船外史》，香港第一出歌舞片《红菱歌女》。

和平后，这醒龙仲有向马来亚找浮教人唱嘢。如果有马拉嘅老友记知道这醒龙系几时钉盖嘅，系边个浮仔钉，条咸鱼撞捻咗喺边树，就唔该留言俾我哋啦。八代公司特请蝴蝶女士、谢醒龙君合唱《美德夫人之王》，孤嫁何人？

若说冇有啊啊啊，真系相见真如不见，多情却似无情啊。真系如此嘅天人，唔知有冇咁嘅艳福嚟消受啊。

à

阿公主啊，我不过低回赏识。阿公主啊，你系一个巾帼嘅名流啊。你睇黄花明媚养高秋，赏识低回只有乱拧头，但愿愿咩嘢啊？但愿买诗来相绣，闺中常伴。

我哋借温柔啊，逐啊一個歸啊中嘅娘啊有啊啊啊啊啊啊啊啊啊，未識可。

就唔麻使愁，我啊唔放口啊見啊女啊人，就啊角眉啊頭啊手。

真係一條啊心低啊公啊主呀，冇別求願啊為央。

có tha thảo học mắt dành à, xót à, giàu vay tiêu mi chiều sau xây à xây đâu có phú có sau cầm giặc đi các câu à sầu

你又話唔將我敲，搞到我恨啊又又，我從啊朝到晏晝，等啊朝等到黃啊瞓呢後。

我哥啊头几副，我都我啊冇啊收，不過為耶病，佢啊落，只有將招你等呢後，放啊姐你花容啊夠，真靚嘅樓。

sao tích có than chỉ chỉ dắt rằng là có lòng hào có tăng nga kêu trùng tham có tăng ngô có có phan sang lộ qua tàu à thầu xin ngõ mày à thầu à sao đi à ca ngõ mày à hoi thầu

你凭啦，睇下花啲貌，有时水声连下，我仲要啊你

哎哎哎哎哎，牛啊公子啊公子，你八字正，又好命，有权有病又有妹马请，钱银使完你即管嚟领，我同你画游山画玩岭，画汽水就画茶艇，老公又靓又好心正，成晚唔方会顶嘅。

呢啲就系佳偶天成啦，公主。

không chỉ sẽ xuân tắc cô à Thầy Tấm trầu dùng à, mặt đê nhì Thì to

khâu à phát dắt co hẹn nghe thầu dẹp quả ngọ giàu tham tăng bộ giàu ngọ bay ra cực bay mài có tùy tấu à ngọ mình sinh à bọn quốc nếu họ tin tắc qua ngọ

có có tâm à, thảo

街话。